đi luôn tiếp đến thì à, khi à, chúng ta on init sau khi lấy ra danh sách tên thực đơn thì chúng ta cũng à, khởi tạo ảnh món ăn list chấm ảnh món ăn bằng cơm chấm jpg và bây giờ các bạn hãy ờ, download một cái ảnh trên mạng để làm ảnh mặc định tôi đã download được rồi đây tôi đã download được một cái ảnh cơm.jpg đây không giống cơm lắm nhưng mà tôi sẽ để cái ảnh này làm ảnh mặc định khi chúng ta chưa lấy ờ, ảnh cho món ăn thì icon này sẽ là mặc định các bạn hãy copy uh, ảnh vừa đăng trên mạng về vào trong ờ, thư mục chứa suộc đột nét truy cập vào trong và truy cập vào folder photo bạn p à, ảnh vào đây và nhớ đổi tên là cơm.jpg thì chúng ta cũng đã đặt tên như vậy tiếp đến thì à, chúng ta sẽ khởi tạo đường dẫn của ảnh bằng chúng ta sẽ gọi service ở ờ, bên API photo URL cộng với dấu chuột cộng với git món này ok tại vì tại sao phải thêm dấu chuột này hay chúng ta hãy cùng mở lại xe service của chúng ta vì uh, photo URL của chúng ta chính như thế này không có dấu chuột chúng ta phải cộng chuột và cộng với tên của anh nữa thì mới hiện ra được tiếp đến thì à, ở file thêm sửa món ăn component.html thì chúng ta sẽ thêm một thẻ div mới à thẻ image mới thẻ img img và thuộc tính chuột chúng ta sẽ sử dụng ba À, ngân hàng và ở đây ta sẽ truyền đường dẫn này như vậy là đã cơ bản xong chúng ta hãy cùng à, test lại cái món ăn đây đã hiện à, ảnh mặc định nhưng có vẻ không được đẹp cho lắm bây giờ tôi sẽ customize lại chỗ này chúng ta sẽ chia đôi ra à, một bên là sẽ các thông tin về món ăn bên này deep class bằng row deep class row này sẽ chia màn hình của chúng ta thành 12 phần theo chiều dọc tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm hai thẻ deep uh, ờ, class bằng vâng. SM 5 và một đít còn lại là cô SM7 cái cô SM5 đít cô SM5 này sẽ chữa ảnh của chúng ta còn uh, đít 7 à, sẽ chữa các thông tin còn lại như là tên ảnh thực đơn ngày tạo vân vân nó sẽ cho đường dẫn ảnh vào đây là hai cùng kiểm tra à, chúng ta cần phải thêm uh, width và hết cho ảnh chúng ta sẽ cho width khoảng uh, ờ, 200 pixel đi à, cũng cùng xem như thế nào các bạn ờ, muốn to nhỏ thì ờ, hãy tự tùy chỉnh nhé tôi sẽ cho cái bút cháp của chúng ta to hơn vì chúng ta đã có thêm ảnh ở bên ờ, trái này à, chúng ta sẽ truy cập vào file danh sách món ăn .com.html ở đây có model của chúng ta model được rồi lắp đây đây đã rộng hơn rồi à, chúng ta sẽ đổi tên ở chỗ này nữa và cái button ở dưới nữa chúng ta sẽ truy cập vào danh sách món ăn common ts đây chúng ta sẽ đổi thành thêm món ăn sẽ bật Việt Ki lên thêm món ăn sửa món ăn danh sách món ăn có gì chúng ta sẽ